và Wa pocham tehu ginyam của Israel kamat kamu inyer go Jesus ya kutui hane incho dati baim do kamop tobua. Pu hi cho chobus na te kash to un anak go Isaías go ina wahuk ban kamun to a mực go Dios nạp na pum kaich. Cham hu iskatin hu nyamet go hat kamingu korana nyak mực, pop to ha a gijimak. Nisia kun chay hane incho dati baim do kamop tobua. Gio bahab nip to un anak go Isaías kum wacham tehu gin go Israel kamat kamu inyer go Jesus. Nahap ni mo hi xa. Cô Dios bây tôi cùng cô pechop tu higo, namba chamate tenei jasia kum tei tenei na tu hashombua. Panas kumo kukup kagohabupui. Ninam chamatet ke ke nahashirom du kam kasia kum tei ke nahu kashtuma gagonye okin. Nam hajui pis cham soi mugil jabo inyor. Naba cham tuha uan jagoha ua tuljara. Push mati ago Isaías na gutchoi kam gilim hirgo kam. Puikot wapuni hak tu uanak na ji aga tupkai nahu kashtudonia. Kom te siam remu ito hu ni go Israel kamat kambo bo inir go Jesus. Kuj go iam. Gam sia hai jet go namira go ger kam tok. Dai hina go ish cho simpish. Nam cham machia go nam pariseo som te tenda. Nam go sha u bin nam tul tulya hawai go hai ga ger kam po mai ha ardi mi mi jer ga chiop no mutaj jok mat. Nam go kasho hoi nam mi po him da nam ha sha kish ku kam nain go haat kam. Cham tun ha sha kish a go Dios. gam nam kaj a nam mudir baha kwish pishtu kam hanai jat pishij bai hatit dada guhat kam. Guno matwamat nam wakai chu gu Jesus. Pumaan him dam habam ki jam hiya. Wa patit dab gyo gu Jesus gơ kân nam wa kơ kơ. Gu haroi nut wa tư hư nyan hin vui. Vish vui nyor tư hư je pom dunia gun gơ koranat banyot. Piam no taroi bai van mad an nan hirtup tum da. Vish gunat banyot tu wa machia nartup tum da. Cham tu dai an. Nanit goan bahi hiya ya di oin gan nanya tu hawin si jago hat kam na mis chutuk gam kerup tu i. Na goan ya pibusan nan hoi jam ge tanor. Na wago haroi na wat tehun ya an hin wui is chumas ker hibi iya. Cham tu nanya e hipu si atut day mui nam gigrim hiya uwa tul jes bahat tulin chuda. Guha pinan ha akwi kat ya hapar bu jahe na mas jo hi cham kam tulin ya gatuk. Mi jirham wa dir wam tegia no mi pu himia na nyu kas chua a agija. Piam kugu cham. đưa lúa bát mát gun gư koran ha sa đồ đã piam kom hai jet chamin kaim nen hu kas tei chu a ganam chamin ku gal jat chamash buajo hasan gi patu da an umai sha ichigo guina pka a gin janam kuin chawi hano na pai jok tum ku gal jaya ji oingan daina sha an je na mutsil kam chammi pu hi nen hu kas tu ha a gin shif Nên go an chấm tu dil pis pu tu a ga hi gam mahnan ju khaj elin hapi dai pu na tu kas pisin chu dak ban hot gun gu kora nawa goharo ino tingkak mi poi bahi na nyu kashto aga pobai jika gunge korahi jam hak na paip to e nagogoi pashirni okinji na nyu kashto hama agin nat gupo nyak sinyan yak banyot